mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hao huyền mà đâu biết em phũ phàng bao la đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trai mộ đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rời một lần lần lần bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phũ phàng bao la đất trời ngàn bình rượu đừng nào với tổn thương bấy đau nguyện thân trái mồ đài bóng có góc trời mờ xa gió mưa trắng màng thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rời một ngàn lần lần gió nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dữ sầu tìm bên sai chỉ mong sẽ ấm lòng mình tôi lại bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu trắng màng Thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần lần lần lần lần lần lần Mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết rằng phù phàng Và là đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bấy lâu Nguyện thân trái mùa đại bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng mà trắng kiếp này chọn một mình, giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần lần lần lần lần lần lần lần lần giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một